Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hi, guys. Oh Hi, teacher. Hi. Hi, guys. It's nice to see you guys. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Nice to see you guys after a week. Hello, teacher. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello, everybody. Hello. Nice to see you again. Nice to see you too. Nice to see you again. Yay. Hello, teachers. Hey guys. Hello. Nice to see you again. Nice to see you too. Yesterday is my dad's mm. birthday. Really? Mm, mm did my, you, em did you have a birthday party? Did you have a big birthday party? Mẹ. Tám giờ. Hai. Hai. Not ready, you know. How are you today, teacher? I'm fine. Thank you guys so much. I'm fine. I can see a lot of you guys have finished with the the homework. Homework. Okay. Yeah, with the homework. Very good. Okay. Wait. Let me talk a little bit about. <laughs> Okay, so for the homework, okay, well done, everybody. Good job. I gave you guys two homework, right? One, you need to know how to add ed for each. Có một cái câu bị sai, cái câu mà dry á. À, cái câu dry á, cô thấy các bạn viết đúng, các bạn tính điểm đúng, các bạn không tính. Okay, dried. You add, you change y to i, then then you add ed. That is the correct answer. Nhưng mà cô không biết tại sao có mấy chỗ thì nó lại tính là sai nhưng mà thôi kệ mình cần biết mình làm đúng là được ok good job con thấy là nó sẽ có thêm quy tắc đúng không verbs that end in e rồi verbs uh, à, end in e thì chỉ có phần add d nè verb có y remove y and add i and d uh, verb mà mình phải double consonant hai x đó à, thì mấy cái đấy là chính là những cái mà theo cái nguyên tắc là gì phụ phụ nguyên phụ á và bài thứ hai là bài tụi con sẽ phải chia động từ đúng không cái bài thứ hai thì khó hơn nếu mà bạn nào mà chưa biết cách chia động từ one way nếu mà tụi con chưa biết cách chia động từ á thì có một cách để mình làm là gì mình sẽ search cái động từ đấy ok nếu mà mình không nhớ không nhớ cái cách để mà mình search thì tụi con có thể search theo kiểu là gì wait let me share something uh, you can say like ví dụ trên mạng thì có thể search như thế này mình có thể search là past simple okay wait past symbol of go ví dụ con con biết cái tử go tiếng cái cái v2 của nó là gì thì có thể gọi là past symbol of go hoặc là mình search đó mình có thể search là past symbol hoặc là v2 tiếng việt của mình á hay sử dụng là verb verb một verb hai verb ba thì lúc đấy tụi con có thể search là v2 của go nó cũng ra nữa thì nó đang là về tiếng việt à, đó thì lúc đấy tụi con sẽ biết được cái động từ đấy là gì đương nhiên là không thể nào mình tự bị được mấy cái này là mình bắt buộc phải ghi nhớ ví dụ con dùng quen dần thì con sẽ nhớ go thì nó sẽ là when đúng không thì khi mà làm bài tập cũng vậy khi mà cái động từ đấy mà mình chưa nhớ thì cũng không phải sao tại vì mình đâu có tự tự nghĩ ra được nó đâu có quy tắc đâu đây là động từ bất quy tắc nó không có một quy tắc nào hết nên là mình sẽ không thể tự nghĩ ra được nên là tụi con cứ đi search mạng cho cô bình thường mình search từ điển mình đi search như thế nào để mình biết được à từ go nó sẽ thành từ when cho cô là được ok giống như cô thấy cô có xem qua một số bài ví dụ tụi con có từ find à find thì tụi con nghĩ là mình sẽ thêm ed đúng không ạ khi mà mình nghĩ á, mình sẽ không biết được đây là động từ gì không biết đó là bất quy tắc hay là động từ có quy tắc eg mình không biết được thì mình đừng mình không cần phải làm đại tụi con có thể làm một cái bước đó là search uh, in the dictionary or on the internet ok ví dụ tụi con search là symbol cái thì mình đang làm là symbol past thì tụi con chỉ cơ sở thôi symbol past of uh, of gì ta of find thì lúc đấy nó sẽ ra cho mình cái chữ là gì found nó không phải là find it đúng không nó sẽ không phải theo cái từ regular verb là find it mà nó là found nó là một cái irregular verb như vậy cái này thì mình phải làm gì mình chỉ có thể ghi nhớ thôi cách duy nhất để mà tụi con làm chính là memorize ok làm bài tập từ từ dần dần mình sẽ nhớ ok found find will be found ok remember that find will be found uh -huh. thì đó đó là cái cách duy nhất để mà tụi con nhớ tụi con sẽ tìm tìm kiếm động từ và mình sẽ làm bài rồi mình ghi nhớ từ từ ok thì đấy đối với những cái câu mà theo dạng gọi là câu uh, khẳng định bình thường á còn đối với câu phủ định thì tụi con cũng phải nhớ cái công thức là gì mình sẽ có cái trợ động từ didn't đúng không did not it's mean didn't and it's gonna be didn't plus regular uh, verb okay verb verb có nghĩa ở ờ, đây cô để chữ vi thôi có nghĩa là động từ nguyên mẫu của nó luôn ví dụ khi tụi con có I went to the mall okay the shopping mall but when you say you didn't so you have to say I didn't go didn't go to the mall okay remember that didn't you plus with the verb of uh, the regular verb the original one okay và đối với dạng câu hỏi nè ví dụ cô có coi qua cô đang xem qua bài của bạn nào đây cô xem để cô xem này à cô đang coi bài của Bích Trâm nè thì Bích Trâm bị sai cũng khá nhiều cái câu động từ Bích Trâm nhớ về có thể làm lại cho cô con có thể tự làm lại thêm những cái câu mà mình làm sai á thì mình cố gắng mình làm lại bằng cách là mình search cái động từ đó trong từ điển hoặc là trên mạng tùy con không thích search chỗ nào cũng được không sao hết miễn là mình ra được mình biết cái đấy là gì là được ok thì ở đây có một số cái là con sai là do con dùng cái động từ chưa đúng nè ok ví dụ con con nghĩ nó là thêm ed nhưng mà thật ra không phải nó là động từ bất uh, bất quy tắc thì mình phải nhớ nó thành một cái từ khác đó thì bích trâm nhớ về coi lại hay là bích trâm bị sai ở một số chỗ như là bích trâm dùng cô là don't don't don't là của present cơ I don't like ice cream ok có nghĩa là bây giờ hiện tại con trong cái thời điểm hiện tại là con không có thích ăn kem thì con nói như vậy còn khi mà con dùng cái chữ I didn't like ice cream thì người ta sẽ hiểu là gì trong quá khứ con đã từng không thích ăn kem thì có nghĩa là bây giờ con thích hoặc là con không thích con có thể là bình thường nhưng mà con không thích nữa ok chứ vậy giống như hồi xưa là con không thích con ghét con không thích kem luôn thì bây giờ một là con bình thường với kem rồi không có nghĩa là ăn cũng được mà không ăn cũng không sao hoặc là bây giờ là con thích ăn kem rồi ok nó sẽ khác với là cái qua cái hiện tại mọi người nhớ nha quá khứ thì phải dùng didn't chứ không phải dùng don't hay là bích trong có làm cái câu hỏi ờ, question á cái dạng câu interrogative là dạng câu hỏi thì con dùng là did they leave nhưng mà ở đây đã có trợ động từ did thì mình sẽ cho cô cái động từ nguyên mẫu thôi trong câu hỏi với câu phủ định thì động từ tụi con dùng là động từ nguyên mẫu thôi nên là mình phải dùng là leave mà cái chữ này thực ra cũng không chưa đúng nữa leave mà trong quá khứ đơn á nó không phải là leave mà nó là left trong quá khứ đơn thì mình phải dùng chữ left ok rời đi ok left đó thì tụi con nhớ như vậy là được they didn't finish đó ví dụ như ở đây Bích Trâm dùng finish có ed là sai nè bởi vì didn't rồi thì đằng sau là động từ nguyên mẫu thôi ok thì chỉ cần tụi con về làm lại cái bài này và sau đấy thì mình search cho cô những cái động từ nào mà mình không chắc chắn mình không biết thì mình cứ search cho cô bình thường không sao hết nha tụi con nhớ nha ok very good job for the homework cô thấy cũng có rất là nhiều bạn làm bài tập rồi ok good job try to do homework khi mình làm bài tập thì nó mới là cái cách để mà mình ôn luyện được ok mình mới có thể ôn luyện cái kiến thức mình đã học được ok so guys today we move to a new unit ah, move to the Next one, Big English 4. We were learning Big English 3 and now we move to Big English 4, okay? So the unit name is Kids in My Class, okay? The Kids in My Class. Now, you know, we always have a song, right? We always have a song at the beginning of the class, right? So first you need to listen and then I will invite someone to read first. Tuy nhiên mình mới nghe thì mình sẽ khó mình hát theo được đúng không? nhưng mà cô sẽ mời uh, đọc trước bạn nào mà có thể hát được thì of course good job okay now listen first we're going to listen okay listen and read then sing who's that girl can see the chorus, they repeated, they repeated twice, okay? You have to sing this one twice. Now, I want you guys to do one more thing. Before I invite some friends to sing or maybe to list, to read, okay? I want everybody to turn on the mic and try to sing together, okay? I have this one. Ở đây cũng có một cái một cái phần uh, listening có nghĩa là nó không có cái hát, nó không hát lên mà mình sẽ hát, nó chỉ có cái cái lời, nó sẽ có cái nhịp thôi thì con có thể tập hát okay? Now, try to do this one, okay? Now, everybody, you guys can turn on the mic. I know it's a little bit noisy, okay? But try, okay? We only do this one time, so try, don't be too noisy, okay? Don't be too loud. Okay, guys, are you guys ready? Can you guys turn on the mic and ready to sing together with the class? Okay. Okay, everybody, you guys can all turn on the mic and then sing together with your friends, okay? Okay. Now it's your turn to yes. sing Who's That Girl? Who remember having sing? You guys can sing, okay? bớt ha tùy tùy Remember? Oh, wow. Can you Listen one time with the lyrics. Sing together, okay? This time with lyrics. day of school. We're back in our classes. Everybody looks different, and I have new glasses. Who's that girl standing over there? She's taller than me and has dark curly hair. In my class, all the kids I know, we all change, we all grow. một gì đấy Wait, I know her. That's Brenda. She's great. Let's see she was We're all getting All we were last year. But something's all changed, like the friends we make here. Okay, good. Good job. I can see some of you can actually sing the song. Very good. The easy one is the chorus, right? Đoạn chorus là đoạn dễ nhất In my class are the kids I know. We all change, we all grow. The easiest one, right? Now, you guys don't have to sing actually. You guys just need to read, okay? Follow the reading. Now, I want to invite some friends to read this one for me. Okay, each person will read one paragraph. Okay, you guys can read, and if you know how to sing, you can sing too. Uh, Thanh Mai, please, the first paragraph, please. Nguyễn Thanh Mai, yes. Who, who's that girl? It's the first day of school. Where we're, back, back in our classes. Everybody looked different. Okay. And I have new glasses. Very good. Good job. Good job. Am I very good? You got a you got glasses too. Mm -hmm. Okay, very good. Next one. Um, let's invite one friend. Okay, Song Hui, please the next paragraph and the chorus. The next paragraph and the chorus. Who's okay? that girl? standing over there, she's taller than me and has dark color hair. Curly, dark curly, curly. hair. Yeah. Curly hair. In, read this one too. In. In my class are the kids I know. We all change. We all grow. Okay, very good. Good job, right? Good job. Now, next one, the next paragraph. Uh, okay, Wing, please, the next paragraph. Wait, I know her. That's Brenda. She's great. Last year, she was shorter and her hair was straight. Very good. Good job. Now the last one, Minh Tuệ, please, the last paragraph. Well, were, yeah, were, were all, were all getting bigger. than we were were last year, but some things won't change, like the friends we made. Here. Here. Here. Okay, very good, Sai. Good job. The friends we make here. You guys know the phrase make friends, make friends. That means you get to know new friends. For example, this is the first day at school, the, the day one at school. So you tell your mom, mommy, I just, I just made in the past simple. I just made uh, some new friends kết bạn okay I just made some new friends mẹ ơi con vừa mới kết thêm được một uh, kết bạn với một số bạn người bạn nữa I just made some new friends như vậy mình có cái kiểu make friends có nghĩa là mình kết bạn à, mình kết bạn mình giao lưu mình kết bạn make friends okay very good guys for the song good job so you can see we're going to learn about some about to answer we learn how to answer the questions what does he look like or what does she look like okay now this one is very easy you just need to listen and then you number the pictures from one to six okay i would invite one friend to do this one for me okay but first we're going to listen okay listen first and then tell me which number goes with which picture listen number the pictures from one to six one darren is short He has straight black hair and glasses. He's shy. Okay, now number one, which one is picture one? Uh, okay, can you help me? Can you help me? Mm Read that, uh, read that uh, paragraph for me. Con đọc cái đoạn nào mà con nghĩ là number one, hồi nãy người ta đọc là number one. Á, thì biết con đọc short. He has straight black hair and glasses. He's shy. Okay, very good. Good job. That's number one. Darren is short. You guys know short, right? He has straight black hair and glasses on the eyes, glasses. He's shy. Ngùng, ngại ngùng, shy. Okay, it's about the personality, right? Tính cách, shy. Okay, very good. Rất nhận. Now number two, let's see. I will invite one friend first. Cô mời um, cô mời trước nha. Rồi tí nữa thì con sẽ đọc lại cái đoạn mà con nghe thấy và đánh cái số đó vô cho cô là được. So yes, okay, listen. yeah, mình nghe tiếp nha. Number two. Two. Natalie has wavy blonde hair. She's smart and likes to read. Okay, which which picture is number two, Min? Which picture? This picture, Natalie has wavy blonde hair. She's smart and likes to read. Very good, man. Good job. That's number two. Good job. Yeah, Natalie has wavy blonde hair. I will explain the words about the hair later. Smart, it means she knows a lot, right? She's smart. She knows a lot of things. She likes to read the books, okay? Because she likes to read the books, so she's very smart. She knows a lot of things. Okay, good job. Well done. Now, um, Okay, and Phú, you will do number three for me, okay? Listen and then tell me the paragraph goes with number three. Three. Sylvia has brown hair. She carries a bright pink backpack. Okay, can you listen that? Which one is number three, four? Sylvia has brown hair. She carries a bright pink backpack. Okay, again, backpack. Back pack pack đúng rồi cái chữ bờ trước thì con không có bật ra nhưng mà cái chữ pờ sau thì cũng phải pờ pờ ra bật ra backpack okay backpack and remember bright pink it means light uh, a pink the pink the color that's bright à, màu sáng á ví dụ mình có dark dark blue, bright blue, ok, màu màu tối, ví dụ con có một cái màu hồng nhưng mà sẽ có màu hồng sáng, màu hồng nó nhạt, màu hồng tối đúng không? Hồng đậm á thì mình có chữ bright pink, ok. Còn tên bạn này thì An Phú đọc lại cho cô là Sylvia, Sylvia. Sylvia. Okay, very good. Good job. Oh, well done for number three. That is the correct answer. So you got Sylvia. It's number three. Now the next one. Okay, Hing, you would do number four, okay? he. You do number four for me, okay? Hing, are you there? Can you turn on your sound, please? Hiền. Hình như là Hiền không nghe thấy cô thì vậy. Hiền ơi, hello. Yes, you can see me now, right? Yes. Okay, now listen to number four, okay? And then tell me which four. one. Four. Brian has dark brown hair and glasses. He's serious. Okay, which one is number four? Okay, read again that paragraph. Brian. Brian, right? Brian. Brian has dark brown hair and dark brown hair. Dark. Dark. He's serious. Serious. Serious. Okay, very good. Good job. Serious. Như là hmm, serious. Một Okay, serious. Okay. Dark brown hair. Dark the opposite with bright. Okay. Dark brown. You got the light brown. Okay. And then you got a dark. Oh, let me give you an example. Dark brown. You got this one. Uh, let me see. Ah, here. You got this one is the bright green. the bright green, the light green. But then you got this one is the dark green, okay? This one is the dark green. This one is a light green, the bright green. This one is a dark green, green, okay? Màu đậm, màu sáng okay. So dark, à, tóc đen, tóc nâu mà kiểu như là nâu, nâu đậm á, thì con phải có dark brown here, okay? That's number four, good job. Now what about number five? Um, let's see. Okay, Alex, can you help me with number five? So I will turn on the listening, okay? Five. Five. Larry has light brown hair. He's friendly and funny. Which one is number five? Larry was bright brown hair. He's friendly and funny yeah, Larry. Larry has light brown hair, light, right? Light. that you can see light hair and then brown hair, dark hair. Okay, good. Friendly. Okay, friendly. A person who's very nice. Okay, you can talk to that person. Uh -huh. He's funny. He can make us laugh, right? So that's why he's funny. And of course, the last one will be number six. Six. Trish is tall and has long, oh. light brown hair. She plays the flute. Okay, the flute. Okay, it's a, a kind of instrument, the flute. Okay, it's a kind of instrument. So I want one to uh, read again that paragraph for me, Mokmin, please. First is tall and has long, light brown hair. She plays the flute. The flute. Okay, cái ống sáo á. Okay, very good. Good job. Very good, me. Okay. So that's it for this one. You can see when I ask you, how does he or she looks like? Ah, this will be the, the answer to that question. What does she or he look like? Okay, so when you describe someone, you can describe their hair, their appearance or maybe their personality. Okay, cái này thì cái câu này nó sẽ mình sẽ có thể phù hợp để trả lời cho câu à, bạn ấy trông như thế nào thì con không cần phải trả lời câu cuối tại vì khi mà con không cái người đấy người ta chỉ có thể nhìn diện mạo thôi người ta sẽ đâu có biết được là bạn ấy có ngại ngùng bạn ấy có vui tính hay không đúng không nên là khi mình trả lời what does she or he look like mình có thể nói về the hair uh, maybe the clothes uh, what is she wearing or maybe about the face like she has um, she's chubby or you can say she has uh, green eyes or brown eyes okay remember that So now we move to the next one. It's very easy. Just write true or false. True will go with T and then false go with F. Now I want to invite two friends. One will do from number one to three and one will do the others. Mm. Okay, let me invite some friend. Okay, Gagal, please, can you do one, two, three? Read first, okay? You read first and then you tell me the answer. Now, read number one, please. Sylvia, Sylvia has brown hair. So true or false? Is true. Very good. It's true. Okay, easy. You can find here. They say Sylvia has brown hair. So yes, true. Now number two, read number two for me. Natalie. Natalie wears glasses. Very good. Okay, true or false? It's false. It's false. Okay, very good. It's false because you can look at this one. We cannot see anything. Uh-huh. Cannot see anything with wear glasses. Who wears glasses? Who? Who wears glasses? Darren and Brian. Yeah, Darren and Brian, not Natalie. Good. Now, three. Read number three, please. Larry is shy. Yeah, Larry is shy. So true or false? It's false. Mm, yeah, he's not shy at hmm. all. He's friendly. Who is shy? Who's shy? It's Darwin. Okay, it's Darren. Okay, very good. Thank you so much. Good job. Now, next person. Okay, I want to invite Jenny. Jenny, please, can you do four to six? Read first. Read number four for me. Brian is? Uh, Brian is serious. Serious. Again, serious. Serious. serious. Very good. So, true or false? Uh, is Brian serious? True or false? What do you think? True. Okay, true. Very good. Because you can read here, right? He's serious. Okay, good job. Now you still have five and six, Jenny. You still have five and six. Now number five, can you read number five? Uh, number five. Trish, read is, first. Trish. Trees. Place. Oh, you read the, the sentence first. Read first. Trish plays. Trish plays the saxophone. Saxophone. Saxophone. Again, saxophone. Saxophone. Okay, true or false, Jenny? False. False. Okay, very good. So tell me, what does Trish play? What does Trish play? She plays? She plays the flute. The flute, okay, the flute, not flute, the flute. Okay, now read number six, read number six, Darren. Darren is Okay, false. False. So Darren is, how does Darren false. look? Short, not tall. Very good, Jenny. Good job. Thank you so much, everybody. So now, so here you got two, you can ask what's Trish like or you can ask what does Trish look like. Okay, có hai dạng mà con có thể trả lời. Đó chính là what's Trish like, một cái dạng câu hỏi là what's Trish like or you can say what does or you can ask what does Trish look like? Oh, sorry, here. Look like. Okay, what does Trish look like? This is to ask about the physical appearance, ok? Khi mà con muốn hỏi về bề ngoài á, thì con có thể trả lời những cái câu như thế này. Những cái câu, ví dụ con thấy này, ở đây bạn nói là gì? She's tall and long and has long light brown hair. À, mình chỉ có thể trả lời về ngoại hình thôi bởi vì người ta hỏi bạn để trông như thế nào thì chỉ có thể nói về ngoại hình chứ mình không cần phải nói những cái đặc điểm như là chơi cái môn này thích làm gì thích làm thế này thế kia ok người ta chỉ hỏi về looks ok the look the outlook ok So I will ask some of you, okay? And then you just need to answer my question. Okay, Doolittle, can you answer me? Can you turn on? Okay, so what the? what's Darren like? What's Darren like? Darren is short. He has straight black hair Okay, very good. He has straight black hair. You can say he has straight black hair and glasses. It's okay. For the clothes, yeah, you can use the clothes to describe, okay? But you don't need to say he's shy, okay? Because I just asked about the outlook. Okay, good job. Well done. Now the next one, mm, I want to invite Susan. Okay, Susan, can you help me? Susan, are you there? Hello, Susan? Can you hear me? Okay, I think she's not listening. What about Louise? Can Louise help me? Louise? Hello, Louise, are you there? Okay, à, để cô mời một bạn khác nha các bạn nào muốn được cô mời thì cứ giơ tay lên để cô thấy nha mà phải là giơ tay bằng à, cái ờ, cái raise hand á tụi con giơ trước màn hình thì cô không có nhìn thấy đâu ok triệu mẫn please yes okay so now mm, what does Natalie look like what does Natalie look like em She wavy. Uh, she, she has. She has. She has wavy blonde hair. Blonde she, hair. Again, blonde hair. Brown hair. Okay, very good. Good job. You don't need to say she's smart, mm-hmm. okay? Could I ask about the appearance? Okay. Oh, nên là con không cần phải trả lời những câu như là gì cô ấy thông minh và cô ấy thích đọc sách bởi vì cô chỉ đang hỏi là à, bạn ấy trông như thế nào bạn ấy trông như thế nào thôi thì mình chỉ cần nói về những cái liên quan tới bề ngoài là được ok mẫn yes good job yes now next one um okay yeah uh, ừ. à, can you help me okay what yeah. um, let's see hmm. what does Larry looks like? What does Larry look like? Uh, he's look, he's look, um. Oh, you don't need to say look. you just need to say he has, he has. He has light brown hair. Okay, very good. Okay, good job. That's it. I don't need to say he's friendly or funny. Good job. Khi mà con nói you he looks thì khi đó mình có thể nói những cái tính từ ở đây cô chỉ luôn khi mà mình dùng à, bạn ấy trông như thế nào mình có thể dùng là he hoặc là she looks ví dụ trong bạn ấy uh, she looks tall cô ấy nhìn có vẻ cao à, hoặc là mình dùng những cái tính từ như là she looks beautiful cô ấy nhìn rất là đẹp she looks beautiful lúc này mình sẽ đi với cái kiểu looks mình sẽ có thể đi với cái kiểu looks uh à -huh bạn ấy trông như thế nào bạn ấy nhìn xinh đẹp bạn ấy nhìn như thế nào đó thì mình có thể dùng những cái tính từ để kèm vào sàn sau một cái chữ looks ok còn khi mà con dùng về tóc cô ấy có tóc như thế nào thì mình sẽ nói là she has he has ok còn khi con miêu tả thôi thì con có thể dùng is cũng được she is tall she is chubby she is thin ví dụ như vậy ok so now Ah, I think this one is very easy. Sẵn tiện thì mình sẽ học học cái cách để mình nói về cái cái tóc của mình luôn ok như vậy mình sẽ có những cái cụm từ để miêu tả thứ nhất là về cái length length cái độ dài tóc cái độ dài của tóc á thì tụi con sẽ có length ok the length of your hair so you can have some word like short uh mm-hmm, -huh, or long or sometimes we use the word medium but we don't use this one a lot thông thường thì người ta ít dùng medium tụi con chỉ cần nhớ cho cô chủ yếu là short với long là được okay, short or long, okay? Then we have some words about the color, okay, about the colors. For example, black hair, right? Or brown hair, red hair, but don't say yellow hair, okay? Don't say yellow hair. We never use yellow hair, okay? thông thường á, màu tóc màu vàng á, tụi con không có dùng chữ yellow mà sẽ có hai cái từ đặc biệt để dùng cho yellow First we got the word fair hair. Fair hair nó cũng là dạng tóc vàng, tóc vàng mà kiểu vàng ờ, có hai loại. Thứ nhất là blonde. Blonde này thì con được quyền có chữ y hoặc không có cũng được không sao hết. Blonde hair là tóc vàng hoe, cái màu vàng mà sáng ơi là sáng giống như là Barbie doll á. Bạn nào mà có chơi búp bê Barbie doll á, thường thấy búp bê nó sẽ có cái mái tóc vàng giống như vàng ánh kim vàng rất là rực đúng không? thì cái màu vàng đấy mình gọi là blonde hair mình không có dùng chữ yellow nha don't use yellow for hair còn cái màu mà nó tối hơn một xíu nhưng mà nó vẫn là màu vàng thì nó sẽ gọi là fair hair ok như vậy thay vì dùng chữ yellow này thì no don't use yellow for this we use fair hair oh, or blonde hair remember fair hair or blonde hair ok? of course you can still have other color like blue black uh, blue red a lot of different colors okay But for yellow, we don't say yellow hair. We say fair hair or blonde hair. And then we got about the shape of the hair. For example, it is straight. Uh, straight, just like my hair. Yeah, my hair is straight. Okay, straight, straight. And then you got wavy, wavy on the sea. You know, the wave on the sea, the wave on the sea, the wave. Uh -huh. tụi con biết wave ở ngoài biển đúng không thì nó như thế này nó gợn sóng tóc mà kiểu wavy là tóc cũng giống như gợn sóng vậy đó đó và một cái nữa là curly ngược the opposite of straight ngược lại với với straight mình có curly tóc xoăn tóc tóc xoăn tóc uh, tóc xoăn á đúng rồi tóc xoăn tít lên á đó tóc xoăn thì mình sẽ có chữ curly thì đấy là những cái mà mình hay dùng nhưng mà làm sao để tụi con biết được làm sao để con biết được là mình dùng chữ nào trước mình sẽ không có phải là dùng ví dụ cô có tóc cô nè là cô có những tính từ như sau thứ nhất là black thứ hai cô có từ straight and the last one we got long đây là ba cái để miêu tả về tóc của cô so we don't say black straight hair black straight long hair or long straight black hair không phải là lúc nào mình dùng cái nào cũng được mà nó bắt buộc phải đi theo một cái cấu trúc thì đây tụi con nhìn vào cái này tụi con sẽ hiểu cấu trúc ở đây là gì đầu tiên the first one of the hair you can say they use the word about the length short short long long long short như vậy lúc nào cũng là cái chiều dài đứng trước à đâu đấy mình mới tới cái gì tụi con thấy tiếp theo người ta dùng những chữ như là straight straight straight straight wavy curly à, tiếp theo thì mới tới cái shape của nó là cái shape cái tóc của mình trông như thế nào cái hình dạng tóc mình và cuối cùng blonde dark brown dark brown dark mới tới cái color ok như vậy đấy là cái cấu trúc để mình nói về tóc không phải là người con dùng cái thứ tự nào cũng được mà bắt buộc phải theo cái thứ tự đó thứ nhất mình sẽ có cái length trước cái độ dài trước ví dụ như là short hay là, là long trước rồi sau đấy mình cộng với cái shape của tóc mình cái shape của tóc mình nhìn ra sao á ví dụ mình có từ straight hay là từ curly gì đó và cuối cùng thì mới tới cái color ví dụ như là black hay là brown gì đó và sau đấy mới cộng với chữ hair như vậy khi tóc của cô hồi nãy cô có dùng ba cái chữ á thì lúc này cô sẽ nói là gì I have long đầu tiên chiều dài đúng không đầu tiên là mình có chiều dài như vậy cô phải nói tóc của cô I have long straight black hair chứ không được đổi lại tụi con không được dùng gọi là dùng như thế nào cũng được mà bắt buộc phải theo đúng cái trình tự này đầu tiên là chiều dài long short medium gì đó tiếp theo là cái shape tóc mình tóc uh, kiểu như là tóc xoăn tóc thẳng tóc uh, tóc gợn sóng tóc như thế nào đó thì mình sẽ có chữ straight curly gì đó và cuối cùng là tới cái color blonde fair black brown red gì đó thì lúc này mình phải đúng theo cái trình tự này mọi người nhớ nha đúng theo trình tự như vậy sau này là mình đã biết cách nguyên tạo tóc nè phải theo trình tự đó chiều dài hình dáng tóc và cuối cùng là color màu sắc của tóc ok remember that thì tụi con có thể nhớ một cái câu ví dụ về tóc của mình cũng được sử dụng tóc của mình để nhớ cái câu ví dụ đấy thì sau này tụi con sẽ nhớ à, ví dụ cô cứ dùng một câu này là cho cô là cô sẽ nhớ hoài luôn I have long straight black hair đó thì cô chỉ cần nhớ đúng một ví dụ về tóc của cô thì khi sau này mình tự suy ra là mình sẽ biết ok So now I want to invite one friend to help me This one is actually really easy, right? So, um, Tao please, can you help me? What is the answer for number one? Everybody else, you write your answer in the chat box, okay? Uh, number one, B. B, okay, short, straight, blonde hair. Yeah, the color blonde, okay, but straight. Okay, good job. Number two. What about number two, everybody? a lot of you guys choose B. Okay, sorry. Okay, again, Hao Ngang, number two. What about number two? Uh, number two đi. D, yeah, dark. Ở đây dark người ta sẽ hiểu là tóc tối thì tối nhất chắc chắn phải là màu đen rồi đó, đúng không? Thì mình sẽ có short mà còn straight nữa thì phải là D. Yeah, number three. What about number three Ngon? long straight brown ừ. hair long straight ừ. brown hair three what is it a b c d a a yeah thank you ngân so much yeah ở đây thực ra con chỉ cần đọc đúng cái chữ brown là mình đã biết đáp án là câu A rồi bởi vì ở đây chỉ có mỗi câu A là brown thôi. Okay, good job, well done. Uh, now let's invite a person with the exact name just like me. Nguyễn Khang Anh, Anh Thư, please. Okay, number four, Thư. What is the answer? Long, straight, dark hair. Can you turn on the mic? Nguyễn Hoàng Anh Thư, can you turn on the mic? Yeah, okay. Number four, long, straight, dark hair. So what is the answer? ở đây có chữ long nè thì có thể loại trừ đi bớt được vài câu rồi đó có chữ long là mình đã loại đi được hai câu rồi đó long straight dark hair what is it thư do you know the answer long là gì thư long là gì tóc như thế nào thì gọi là long dạ dài à, tóc dài thì con lại được câu gì rồi con phải lại đi câu nào câu nào để nói không phải tóc dài đâu yes. yeah B and C lại tiếp theo mình có straight straight là gì thư what is straight hồi nãy cô nói là my hair is straight my hair tóc của cô này là straight nè như vậy đố con tóc straight là tóc như thế nào my hair is straight straight là để nói về cái shape cái hình dáng tóc của mình answer I know the answer what is it yeah Is D. Yeah, okay, good job too. Yeah, it's D. Well done. Good job. It's D. Long, straight, à, tóc thẳng. Đúng rồi, dark hair. Ở đây dark người ta dùng giống như là tóc tối màu thì ở đây có nghĩa là màu đen á. Okay, good job. Now one more friend. Uh, Việt Anh, please. Number five. A, B, C, D. Vic Ann, can you turn on the mic? C. Okay, five you C. Long wavy. Yeah, okay, long wavy brown hair. So yes, wavy. Đúng Good job. And now what about Hoàng Ngân, please? Number six. What about number six, Ngân? He's short, curly, dark hair. Short, Yeah, short, curly, dark hair. Curly, dark hair. So what is it? What is the answer? A, B, C, D? It's B. Yes, good. Curly. Okay, very good Ngân. Đúng rồi, mình có tóc ngắn, xoăn mà còn gì nữa. Màu tối thì chỉ có màu câu B thôi. Okay, good job Ngân. Well done, everybody. Good job. You guys understand, right? Như vậy tụi con thấy là chỉ có một số từ hay dùng nhất thì đầu tiên là long short nói về chiều dài theo đúng thứ tự nha mình có long short tiếp theo là shape hình dáng thì mình có những từ như là straight đối ngược với từ straight thì cô sẽ có từ curly tóc xoăn sau đấy mình có một số từ khác như là wavy là gợn sóng tóc gợn gợn gợn á và tiếp theo là color thì những cái màu hay dùng những cái từ hay dùng cho cái color ví dụ mình có dark khi mà cô dùng dark không á dark hair thôi thì người ta sẽ hiểu là tóc màu tối có thể là nâu tối có thể là đen màu đen à, nhưng mà dark brown thì khi mà mình dùng là dark brown hair người ta sẽ hiểu a à, tóc bạn này có màu nâu tối hơn ok dark rồi một số từ như là light đó light hair là tóc kiểu như tóc bạch kim những cái màu mà tụi con thấy là màu sáng á ok hoặc là những cái màu bình thường như là red black brown cũng được ok còn đối với yellow we don't use yellow we use fair or blonde ok e ở đây tụi con có thể viết hoặc không viết cũng không sao hết ok blonde đó là một số cái từ mình hay dùng nhất để describe hair để miêu tả về tóc ok so now this one uh, I want you guys to match with the person um, let's see thật ra cái này nó hơi khó để mà các cô mở cái phần um, cái phần vẽ cho tụi con vẽ mời bạn nào vẽ tại vì lớp của mình thì các bạn sẽ ờ, cố gắng vẽ rất nhiều đúng không nên là hơi khó để cô mở lên là cô sẽ number trước I will number them and then I will invite one friend okay uh, let's see Song Man can you help me Trần Xuân Mạnh, can you help me with number one? So how can you describe her hair? What yes. does she look like? Number one. So you say she has she has cô ấy có tóc như thế nào thì có thể nói là gì she has rồi con chọn cái nào thì con cứ đọc lên cho cô cái đấy ok she has what she has she has, she has curly hair ok curly ở đây ở đây con thấy này có rất là nhiều nguyên một cái cụm luôn con chọn cái cụm nào thì con sẽ đọc nguyên cái cụm đấy luôn short curly brown hair Brown? Are you sure number one is brown? I don't think it's brown. Look at the color of her hair. I don't think this is brown. You think that it's the color brown? Con nghĩ đó là màu nâu không? Con nghĩ tóc bạn này phải màu nâu không? Cái màu này không phải màu nâu đâu. Not brown. I don't think it's brown. What color? What color is her hair, man? Number one, what color is her hair? Spiky. Do you know? Okay, let me invite someone to help you. Vậy để cô mời một bạn khác để giúp Mạnh nha. Candy, can you help him? Can you help him with number one? What color is her hair? Um, Which one do you choose? Thì con sẽ chọn cái nào? Nếu mà nhìn ở đây thì con sẽ chọn cái nào? One. Which one? Read the whole phrase. Con đọc hết cái cụm từ mà con chọn. Bây giờ cô đang hỏi số 1 này. Thì cô đang muốn nói là số 1 con chọn cụm từ nào? Which one do you choose, Candy? Um, Read carefully, okay? Stop. Brown hair. Okay. Short what? Short again. Short gì? À, Candy đọc hết cả một cái cụm luôn. Có bốn từ lận nên là Candy đọc kỹ lại cho cô nè. Short. Short. Uh, long long wavy ah wavy yes long wavy blonde blonde hair yay exactly đúng rồi this one long long wavy blonde hair đúng rồi good long wavy blonde hair đúng rồi tóc này là tóc màu blonde này cô nói là yellow but we don't say yellow we say blonde In English, for hair, we don't use yellow for hair. We say blonde or fair, okay? So we got fair hair and or blonde hair. Như vậy thật ra nhìn các cái án thì con thấy đúng một cái câu này có chữ blonde thôi. Thì đấy chính là number one của mình đó. Okay, good job. Well done. Uh, now, we got 10 minutes more. Nhưng mà nếu mà làm hết bài này rồi coi thêm một cái video nữa thì chắc là sẽ hơi trễ một xíu. Là không kịp để tụi con làm một cái quiz nên là bây giờ cô sẽ cho mọi người làm quiz I will let you guys do the quiz first nhìn chung là tụi con cũng hiểu rồi cái tóc rồi đúng không tóc thì cách để mình nói nó sẽ có một số cái như là gì à, thứ nhất là về uh, cái chiều dài tóc chiều dài tóc thứ hai là mình có về cái um, hình dáng tóc và thứ ba là về cái color thì bắt buộc phải dùng đúng một cái cấu trúc câu như vậy có nghĩa là theo đúng thứ tự nó phải là chiều dài à, hình dạng tóc và cuối cùng là color ok nên là tụi con nhớ để ý để ý cái đấy cho cô là được ok ngoài ra khi mà miêu tả cái câu để trả lời được cái, cái câu what does she look like thì tụi con có thể nói về cái appearance ví dụ như là tall short gì đó thì cái đấy mình chưa có học qua nhưng mà cô nghĩ tụi con cũng đã biết những cái từ về tall short đúng không ok so now let's try with this one hôm nay thì mình học nhiều kiến thức nên là sẽ hơi trễ một xíu để tụi con nhưng mà cô vẫn nghĩ các bạn có thể làm được cái quiz này Okay, let's play in team, okay? Let's play in team. Normally, you guys love to play in team. Uh, we're going to have three teams, okay? Three teams today. Okay, So these to answer the question, what does he or she look like? Okay. Okay, wait for me. Okay, guys, I sent the link in the chat box. Okay, some of you already in. Good job. Okay, 46 friends. What about the others, guys? The link is already in the chat box, everybody. What is wrong? I hear. Hello, guys. You guys playing? Oh, what's wrong with this? Thế con nghe lại lại nghe thấy cái tiếng mọi người đang chơi ta. Tụi con đang chơi chưa? Hành Giang, Are you are you playing the game? Mọi người đang chơi hả ta? Sao cô nhớ cô đâu có bấm start đâu mà nó bắt đầu à? Mọi người đợi cô xíu. I don't know what's wrong. Ready playing. À, tại sao nó lại tự cho tụi con vào ta? đôi khi cô không có nãy giờ là cô chưa bấm gì hết mà không biết tại sao nó lại tự vào luôn Ok guys, wait, wait, wait, wait, wait, wait. À, bây giờ cô phải end một xíu đã để cho các bạn, để cô cho các bạn khác Tại vì hồi nãy mới có bốn mươi mấy bạn vào thôi mà tự nhiên nó tự bắt đầu luôn Cô chưa có bấm gì hết Nên có thể nó bị trục trặc cái gì đó Bây giờ cô bấm lại, cô gửi cái link khác cho mọi người để có nhiều người tham gia hơn Tại vì mình cũng chỉ kịp thời gian để chơi one game thôi Ok Nên là các bạn nào đang chơi thì đợi cô xíu nha Cô bấm lại một xíu Có cái vấn đề với cái quizzes Nãy cô chưa bấm start mà không biết tại sao nó lại start. Hey guys, please wake me, okay? So at home, à, các bạn chỉ cần ờ, ôm lại cho cô cái cách để miêu tả tóc. Chủ yếu là mình chưa có học về cái uh, gọi là tall short cũng không sao. Nhưng mà chủ yếu là tụi con sẽ uh, coi lại cái cách miêu tả tóc. Đó, như cô nói là thứ tự như thế nào á. Okay, thì các bạn nhớ nói lại cho cô nghe là được. okay? Okay, uh, this is the link, I think. Ok, cô gửi lại cái link cho mọi người nha. Tụi con thấy chưa? You can can you guys see the link? It's in the chat box, guys. The new code double six one double three eight. Okay. What about the others? Okay, one more minute, everybody. Remember, you guys cannot join after the game starts. Remember that. Okay, the game about to start, guys. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, wait. Cô vừa mới thấy Hà Anh vào vào room nên là cô gửi link lại lần nữa cho bạn Hà Anh hoặc là bạn nào nãy giờ chưa thấy Linh cho một cơ hội cuối cùng last chance okay one minute một phút cuối cùng one minute everybody join the room when I click start you guys cannot join anymore because this is a team we're a play in team so yeah okay I can see hand hmm, very good so last 10 seconds again 10 nine eight, seven, six, five, four, three, two, one. Let's start, everybody. Okay, last minutes, everybody. Last minutes, try your best. nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Okay, time's up, guys. Good job. So let's see who are the winners today. All of you, actually. You guys in top one, two, or three. So all of you are the winners. Don't worry. But yes, congratulations, the soaring penguins. So team penguins, good job, penguins. You guys are in top one today. Very good. And you guys have a lot of correct answers too. Mm, good job. The toughest question is number one. Ah. And also the longest question to answer too. Congratulations, we got the penguins, the turtles, then the slugs. Good job. Ok, để cô xem qua một tí nhé. Mm, ừ, see, who is the one with the most, the highest score? Thân Nó lắc kìa tụi ta. Tụi con đợi cô xíu, nó hơi lắc một xíu. Để cô xem thử coi hôm nay bạn nào làm tốt nhất nè. Oh my gosh, my internet. Or maybe... Mm. Ok, what's wrong here? Cô nghĩ là bên cô hơi bị đứng luôn rồi. Cô không kéo xuống được. Wait guys, stop share. Let me share again. Để cô share lại một lần nữa nha. Okay, I don't, I think my quizzes is not working. Oh, yeah, yeah, yeah. A little bit down. Oh my God. Okay, I think the quizzes has a little bit problem. I cannot scroll down. I cannot use the mouse to scroll down the website. I'm really sorry. to wait. So let's just end here, okay? For that quiz, I will correct them later. Có một số câu cũng rất là hay, ví dụ có cái từ tàn nhang nè. Cái từ đấy là cũng có bạn biết rồi mà cũng có nhiều bạn chưa biết về tàn nhang đúng không? Thì mình sẽ có học thêm một số từ mới nữa trong cái bài này, okay? So I will see you guys next week on Wednesday. So at the at the weekend, I will send you guys the homework. So don't forget to do the homework and then send it to the group, okay? Good job, everybody, today. Thank you so much for joining the class with me. Now, please say goodbye to your friend and have a nice weekend, okay, guys? Goodbye, everybody. Bye. Bye. Bye. Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye! Bye, Bye! Bye, Bye! Bye, Bye!